thánh thơ từ thiên đình bài số năm mươi 54 kỳ mập hẳn chốt giảng lúc 11 giờ 14 phút ngày 16 tháng 4 năm 2022 này mãn pháp là kỳ hẳn chót cho người chưa tu còn kịp quay đầu con ơi lúc này gặp gáp thời gian bởi cô tấn diệt đáng đến giật gần chiến tranh đáng dược đáng đà xảy ra trên khắp lục địa để một phần ba thế giới ở lại ta mong con hiền lo tu rốt ráo để được ơn trên giật con lần chót hãy tu chân chánh bằng tâm thiện lành chân quý bản thân đó là chánh đạo con tìm đâu xa trân quý thân mình đơn giản lắm thay mà bấy lâu nay mấy ai làm được chỉ cần con gắng tu hành đạo đức để không phủ công cha đã sinh thành mẹ đã dưỡng dậy thời con biết sống ăn uống nói năng đi đứng nằm ngồi chậm lại chậm lại con chấm là không để cho dạ dày làm việc quá sức để không gây bệnh cho thân của mình nói chậm để biết lời đó không làm tổn hại đến ai để tránh nghiệp khẩu đi chậm giúp con nhìn kỹ con đường không bị vấp ngã để tránh hậu họa nghĩ chậm để thấm những lời thấm sâu của bậc tiền bối để tâm sáng suốt không phạm sai lầm hành động chậm lại để có thời gian nhìn thấy mọi việc cho thật rõ ràng để tâm vọng tưởng không dẫn con vào dục vọng của đời giúp con thoát được nghiệp trưởng vô thường tu hành trấn chắn cầu nguyện cho nhiều xin với bề trên để được cứu vớt để con được vào lòng hoa chảy hội đón mừng thượng ngương mộng lắm thầy